tất cả các anh chị làm như thế nào để không còn ai thành viên ai ra ngồi trên kia là đoàn đội đội nào đội nào bắt được hết tất cả anh chị xuống đội đó thắng được chưa nhanh lên rồi bây giờ muốn nhẹ nhàng là muốn bạo lực nè rồi có vẻ như là mấy chị muốn mấy anh lên bế á Rồi em nhờ mấy anh lên bế mấy chị xuống luôn à Đổi bên này, đổi bên này giờ rồi em mời tất cả các thành viên mình xuống luôn anh chị ơi đầu tiên thì uh, em muốn uh, mình sẽ cùng đồng thanh đó hôm nay là mình là ERA đúng không mình có chuyến team building team building đầu tiên của năm 2022 thì em muốn là anh chị sẽ cùng đồng thanh mình có một tiếng nói chung đó là one team one team rồi rất tuyệt vời à, vỗ tay rồi à, giao lưu ôm nhau bắt tay nhau đồng đội dạ yeah. bây giờ là đồng đội nha chút nữa mình sẽ đấu với nhau đó được chưa được chưa quay nhau chưa quay nhau chưa rồi rồi anh chị nào mang kính xịn á thì cũng cỡ ra cho em đi đảm bảo chơi gãy kính được chưa rồi rồi hoạt động đầu tiên của mình sẽ là hoạt động kết đội đó và trò chơi này là hoạt động mà nhỏ nhẹ thôi đơn giản cần trả lời là kết mấy kết mấy được chưa và làm theo lệnh của anh trò đó rồi em xin nhờ các cô gái mặc áo dừa sẽ đi à, bắt những thành viên nào không đúng theo quy định của anh trò Sẽ đưa lên đây sẽ có hình phạt rất là thích đáng cho anh chị Anh chị thấy nước nhiều không? Mênh mông bao la đảm bảo anh chị ướt luôn nếu mà chị chơi không đàng hoàng nha Được chưa? Rồi thử nha Đoàn kết đoàn kết Ba người một đội Rồi cái đội là bốn người á Áo dừa bắt giúp em rồi rồi ba người một đội ai bố đội đẩy ra giúp em rồi ai không có đội ai không có đội bắt áo dừa bắt lên đây giúp em mình xử chạm luôn rồi chưa rồi chưa rồi rồi anh chị rồi tất cả anh chị cho một tràng pháo tay dạ mình nhát là nhát nhát nhau vẫn có những thành viên không có đội chị lại là ecuador rồi một chữ ta đặt lưới cho hai thằng viên không có đội dạ rồi cái đeo kính vậy ai dám bắt chị sợ gãy kính rồi lại nha bây giờ em cho hai chị cơ hội này làm lại này rồi kết rồi kết năm người một đội năm người năm người còn em bắt đầu thích này giùm em năm người nha mới có nhiều đoạn xấu rồi giành giật làm gì dẻo đúng không bây giờ em sẽ gắt hơn nha rồi đảm bảo các anh chị làm sao làm đáp ứng được cái yêu cầu này cho em được chưa tim báo dừa đợt này gắt hơn nha tim báo dừa hơi fail đợt rồi rồi đoàn kết đoàn kết 15 người 20 rồi rồi rồi rồi rồi coi coi coi này bây giờ em xuống dưới em coi luôn nha gì đây mấy chân mấy chân quá trời chân nha 15 ngực hai chân thôi ủa rồi tim này tim ai rồi nha co hết lên cao lên ghê ghê một hai ba đúng rồi anh đúng rồi anh trò chơi này là trò chơi tính điểm cho nên chắc chắn mình mỗi phần thể hiện của anh chị rồi mỗi phần thể hiện của anh chị đều có ghi điểm và hồi nãy giờ anh chị nào bắt giờ mình có đội nè mỗi đội đều sẽ có điểm phần thưởng của ban tổ chức vô cùng giá trị em nói thiệt vô cùng giá trị dạ giá trị bao nhiêu tối em chị biết được chưa rồi em đếm ba hai một đội nào xí được cái chỗ này đội đó giới thiệu trước tính điểm được chưa chưa chưa nha chưa nha chưa nha ba ba ba thôi ba ba hai một rồi bây giờ thì ờ, đội mình sẽ xếp một hàng ngang với em ha xếp một hàng ngang rồi xếp một hàng ngang với em rồi mình sẽ có một phần thử thách và thử thách của mình như sau <clears throat> Rồi thử thách của mình rất là đơn giản Tất cả thành viên của đội mình sẽ nhảy theo một đoạn nhạc ban tổ chức cho bất kỳ rồi cảm ơn các anh chị ạ cảm ơn phần thể hiện rất là ô về của anh chị nhạc chưa rồi khoan khoan hai ngàn hai hai hai ngàn đi hai ngàn đi rồi mọi người quỳ gối xuống quỳ gối xuống ngày trước quỳ gối xuống này nữ quỳ gối số, nữ quỳ gối số cho nó sexy cái coi chơi này thì mình sẽ chơi theo uh, dạng đối tâm đối tâm đối tâm anh chị đối tâm đối tâm em sẽ làm tâm ạ em sẽ làm tâm tất cả các đồ mình sẽ xếp hàng dọc và đối tâm vào em ạ à. được chưa anh chị hiểu đối tâm đúng không không cái cái đuôi mất rồi cái đuôi của cái đội kia mất rồi à thôi thôi thôi thôi thôi lùi hồi ra biển luôn chế rồi chế rồi chế rồi chuẩn bị chuẩn bị tới hồi kế này chuẩn bị tới hồi kế này vô này vô này vô này vô này chuẩn bị ra biển luôn này chào lại đi nãy giờ chưa bấm nút bấm lại đây hai ba cả nhà bấm xanh bấm xanh đã tới đây chơi tới bến mình được giải ba rồi đấy <laughs> dạ sẵn nha bảy thành viên thôi kêu cho tôi ngồi ba hai một đi bị chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị rồi lên rồi đi đi đi đi theo theo hết bên đó biết rồi nói rồi rồi về bây giờ quy luật của mình là như thế nào thứ nhất bóng truyền thì mình sẽ truyền bóng từ đội này qua đội kia như thế nào đó để bóng không ra khỏi sân rồi và thành viên không ra khỏi sân thành tích của mình được ghi nhận khi bóng của đội mình chạm sân của đội đối thủ rồi nếu ra ngoài thì không được tính điểm được chưa ba một rồi vâng chúc mừng đội thua sẽ nhận bóng bạn quán trò là cha là mẹ dạ mời mình sẽ có hai lượt ba hai một bắt đầu nè ơi rồi hai đội tiếp theo hai đội tiếp theo xin cảm ơn đội xanh và đội hồng và cái đội nghỉ ngơi ở phía sau chuyên nghiệp chuyên nghiệp ghê chưa ghê chưa ghê chưa xuất sắc anh chị ơi hai chồng này chơi chuyên nghiệp quá có kinh nghiệm á cỡ này cỡ này cỡ này cỡ này Yeah, chúc mừng đội bàn chúng ta chỉ có hai lượt đấu và đội bàn đã xuất sắc giành hoàn thắng trong lượt này rồi xin cảm ơn đội bàn Bye bye. Đấy ạ quá kinh nghiệm quá dở dở dở dở đi vẫn còn vẫn còn vẫn còn cố lên cố lên anh chị cố lên thành viên ra ra đây đầu tiên của hàng sẽ đứng đây giúp em thiệt đó chứ đúng rồi lấy rồi anh hải đứng đây giúp em rồi mình sẽ đứng từ vị trí của anh hải trải ngang qua vị trí bên này giúp em rồi cho em mọi người đứng đây à chị trang đứng đây giúp em luôn đi chị chelsea giúp em rồi mình sẽ đứng ngang một hàng ngang từ anh hải cho tới chị chelsea à rồi, mình có thể hai hàng, hàng phía sau đứng hàng phía trước ngồi giúp em. Rồi em xin mời tất cả các thành viên, các anh chị không chơi tham gia Timirin thì mình có thể xuống dưới để chụp hình chung với lại công ty đường này. Rồi mời tất cả thành viên nha. Rồi hàng phía trước anh chị sẽ ngồi, hàng phía sau anh chị sẽ đứng giúp em. Tất cả các thành viên không thiếu một ai trong gần 200 người trong đợt Era Team Building 2022 chúng ta sẽ có một bức ảnh đầy đủ và kỷ niệm. Thôi. Gom vô mọi người ơi, gom gom gom gom vô, không hết đâu. Chuyện gì Dạ rồi, hàng phía trước mình ngồi, hàng phía sau mình đứng Từ vị trí của chị Chelsea trở qua vị trí của anh Hải Mình có thể tự sắp xếp để đứng vòng cung cho đẹp tiếp cho mọi người tiếp cho mọi người ơi À, ờ, xin mời team Brandon mình còn xuống đây luôn anh chị ơi. Anh Anh. Chị Hà ơi, chị Hà ơi. Anh. Anh Anh anh anh. Lẹ lên. Rồi em xin mời tất cả thành viên ngồi biển à, xin mời anh Sơn à, anh Sơn lên chơi bóng đá mời vô trong chụp hình nhanh anh ơi. Rồi team vừa à. Dạ rồi em thấy ba chị đang xây ờ, lâu đài cát ngồi kia Mình có thể tiến vào bên trong